bây giờ là không dám bơi đi xa được với lại cái máy camera này của Teon nó không có chống nước sâu được kỳ à, đi Nha Trang á thì bị mất cái hộp chống nước rồi giờ mà lặn xuống sâu á nước nó vô là hư luôn có cái ông câu cá đằng kia kìa mình bơi qua mình trô ổng đi mấy bạn mình sẽ giật cần của ổng à hôm nay là ngày đầu tiên nên mình sẽ bơi gần gần để nghiên cứu địa hình ở khu gần trước cái đã